Thân chào quý vị các bạn à, Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng Người truyền cảm hứng, nhà đầu tư, nhà đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán à, Trong buổi hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn 7 câu hỏi bạn cần phải trả lời để bạn đạt được bất cứ cái mục tiêu nào về lợi nhuận, về doanh thu trong lĩnh đầu tư chứng khoán à, Câu hỏi thứ nhất mà bạn cần trả lời được là các bạn phải mong muốn số tiền bạn kiếm được bao nhiêu trong một năm đây là cần phải đo lường được và cần phải nắm rõ được tại vì nếu bạn không đo lường được cái số tiền bạn có nếu không bạn đo lường được bạn mong muốn bao nhiêu thì không bao giờ bạn có thể kiếm được số lợi nhuận như bạn mong muốn ở đây là một câu hỏi rất quan trọng có rất nhiều người mong muốn là số tiền ở 20 phần thì lại trong quá trình mà đầu tư làm sao bạn có thể kiếm được 100 hoặc là nhiều hơn 100 phần trăm được nên chính vậy cái mong muốn của bạn sau mỗi một năm bạn kiếm được bao nhiêu thì nó sẽ là cái kết quả trả lời trong cái quá trình bạn đầu tư nên đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng nó giống như là bạn khi mà bạn bật cái điều hòa thì bạn phải biết là cái điều hòa nhiệt độ của bạn là bao nhiêu độ có thể là 20 độ có thể 25 độ có một số người thì bảo là ở ờ, 25 độ nó là nóng quá có thể sẽ xuống là còn 18 độ chẳng như vậy nên mỗi một người chúng ta đều có cần phải có đo lường xem là cái số tiền bạn mong muốn là bao nhiêu nên đây là câu hỏi cực kỳ quan trọng bạn cần phải trả lời chẳng hạn như là nếu bạn muốn là mong muốn là lợi nhuận của bạn là 100% một năm tương ứng chẳng hạn là một tỷ rưỡi chẳng hạn như thế thì cái việc mà số tiền bạn phải ghi rõ cụ thể đó là tương ứng là bao nhiêu tiền một tỷ rưỡi đó là con số rất cụ thể rõ ràng sau khi bạn trả lời câu hỏi số 1 thì bạn cần phải trả lời được câu hỏi số 2 đây là câu hỏi mà nó mang lại cảm xúc cho bạn để bạn hướng đến cái đạt lợi nhuận hay không câu hỏi thứ hai là bạn mong muốn mong muốn số tiền đó tại sao bạn lại mong muốn số tiền đó bạn mong muốn số tiền đó để giúp bố mẹ bạn xây nhà hay là bạn muốn một, mua một cái ô tô mới bạn muốn là có một căn hộ mới bạn muốn là con bạn học những trường quốc tế hay là bạn muốn điều gì những cái điều mong muốn đấy nó phải tạo ra cảm xúc cái điều mong muốn đấy nó phải giúp bạn có thể có sự sướng khởi để bạn tiếp tục hành trình tiến đến là cái mục tiêu của bạn nếu bạn không có mong muốn bạn không có cảm xúc thì không có gì có thể đạt được trong uh, quá trình đầu tư cũng như là kinh doanh đầu tư chứng khoán được nên cái việc mà câu hỏi thứ hai là câu hỏi cực kỳ quan trọng đó là bạn mong muốn tại sao bạn mong muốn số tiền đó bạn phải trả lời nếu cái mong muốn của bạn nó mang tính chất là gì ạ nó là cái thực sự cảm xúc đúng không nếu không đạt được số tiền đó thì cái nỗi đau của bạn là gì nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải tạo ra một cái gì ạ nỗi đau đủ lớn nếu không đạt được số tiền đó và cái thứ hai là chúng ta cần phải gì ạ vui sướng khi mà chúng ta đạt được cái số tiền đó đây là một cái kỳ rất quan trọng để bạn có thể đạt được số tiền như bạn đã mong muốn ở câu hỏi đầu tiên câu hỏi số 3 khi bạn có mong muốn và à, đạt được những cái lợi nhuận như vậy bạn có khát vọng được bạn lợi nhuận như vậy thì cái hỏi thứ ba đó là triết lý triết lý bạn đầu tư là gì bạn cần phải biết được triết lý bạn đầu tư là gì bạn không thể nào đầu tư lướt sóng với số tiền lớn để có mong muốn là lợi nhuận cao được bạn không thể đầu tư khoảng 3 4 năm mà mong muốn là lợi nhuận của bạn sau một năm nó đạt được 100 đến 200% lợi nhuận được nên cái quan trọng là bạn phải đưa ra triết lý của bạn đầu tư lướt sóng hay đầu tư giá trị hay đầu tư kết hợp giữa là tăng trưởng và đầu tư kỹ thuật nên cái việc mà lướt sóng giá trị kỹ thuật đấy là những triết lý bạn cần phải nắm rõ được để bạn có thể tham gia đầu tư bạn không thể muốn kiếm được lợi nhuận lớn mà đầu tư lướt sóng được hoặc là bạn không thể muốn kiếm được lợi nhuận cao liên tục liên tục bằng đầu tư giá trị được mà quan trọng bạn phải có một chiến lược rõ ràng với hệ với chính bản thân mình câu hỏi số 4 là câu hỏi cực kỳ quan trọng đây là câu hỏi chiến lược bởi vì khi bạn nắm được câu hỏi chiến lược này thì bạn sẽ biết rằng là hành vi của bạn cần gì thay đổi chẳng hạn là vấn đề từ trước nay của bạn là gì giả sử khi bạn đầu tư thì bạn sẽ gặp những cái vấn đề gì để uh, cản trở cái việc mà bạn có thể đạt được cái mục tiêu của bạn nên nếu bạn nắm rõ được cái vấn đề mà bạn đang mắc phải thì bạn cần phải giải quyết ngay chẳng hạn như là bạn vấn đề của bạn là chưa mua được những cổ phiếu hay những gọi là siêu cổ phiếu những cổ phiếu dẫn đầu hoặc là khi bạn mua những cổ phiếu dẫn đầu những cổ phiếu tốt nhất như về bán ra quá sớm hoặc là bạn tham gia tham gia mua cổ phiếu vào những cái thời điểm mà nó không có sự chắc chắn nên thường thì bạn có thể mất rất nhiều thời gian rất là nhiều chi phí cơ nên những cái vấn đề về điểm mua này thời gian mua này nắm giữ cổ phiếu này hoặc là chúng ta lựa chọn những cổ phiếu tốt nhất hay chúng ta gọi là những siêu cổ phiếu đây là những vấn đề bạn cần giải quyết cái hệ thống nào cái phương pháp nào cái vấn đề của bạn là gì thì bạn cần phải đi tìm những cái công cụ để chúng ta giải quyết cái vấn đề của bạn thì giúp bạn có thể mong muốn đạt cái lợi nhuận như kỳ vọng của chúng ta đặt ra thay vì chúng ta lại gì ạ mong muốn của đằng nhưng chúng ta lại không muốn xử lý cái vấn đề chúng ta thì không bao giờ có thể mang lại cái kết quả thành thị của bạn trong quá trình đầu tư à, câu hỏi số 5 đó là sản phẩm bạn đầu tư là gì cái sản phẩm hay là cái công cụ hay chiến lược bạn tham gia là gì bạn phải có công cụ phải có chiến lược hay có sản phẩm giống như khi trong kinh doanh thì cần bạn phải có cái sản phẩm nào để giúp bạn có thể đạt lợi nhuận như vậy bạn bạn biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì nó cũng có rất nhiều sản phẩm như Dũng vừa chia sẻ đó là sản phẩm đầu tư giá trị thì có thể giúp bạn có thể tạo ra cái lợi nhuận ở mức trong thời gian ngắn ở mức lợi nhuận cao hay không hay là chúng ta có thể đầu tư lướt sóng thì chúng ta có có thể mang lại lợi nhuận ở trong thời gian ngắn hay không cái điều đó là không không thể đúng không nên chúng ta cần phải là nếu chúng ta muốn là ờ, kiếm lợi nhuận mà nhỏ đúng không uh, nhanh thì chúng ta gọi nhỏ tức là cái tỷ lệ lợi nhuận ở trong cái biên độ là nhỏ nhưng có thể lướt sóng nhanh thì với số tiền ít thì chúng ta có thể sử dụng chiến lược lướt sóng nhưng nếu các bạn muốn đầu tư một số tiền lớn thì các bạn không thể đầu tư lướt sóng được mà các bạn phải tiệm tập trung vào đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị nên chính vì vậy thì mỗi sản phẩm nếu nếu như bạn làm nắm sai vào quy trình sản phẩm thì bạn có thể sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề trong quá trình đầu tư nên chính vì vậy cái sản phẩm đó là cái À, hay là hệ thống đầu tư đó là cái quá trình à, quan trọng và bước tiếp theo đó là hệ thống chúng ta phải có một cái hệ thống hóa vì nếu bạn có một cái sản phẩm thì sẽ có những sản phẩm để giúp bạn có thể kiếm lợi nhuận nhưng có cái sản phẩm để giúp bạn có thể quay vòng vốn thật nhanh nên chúng vậy chúng ta phải áp dụng những chiến lược cái hệ thống hóa làm sao để nó phù hợp với bạn trong mỗi giai đoạn khác nhau có những giai đoạn thì chúng ta đầu tư giá trị có những giai đoạn chúng ta phải đầu tư tăng trưởng có những giai đoạn chúng ta phải đầu tư sóng nên chính vì vậy thì bạn phải có những cái sản phẩm có những cái công cụ như vậy chẳng hạn như là với DVD thì ờ, với một cái chiến lược đầu tư lướt sóng thì Dũng cũng sử dụng cái chiến lược đầu tư theo xu hướng và sau khi các bạn đầu tư xu hướng với những cổ phiếu mà chúng ta gọi là trong cái song ngắn lợi nhuận 20 25 phần thì chúng ta phải rút ra và thoát ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng nhưng có những chiến lược chúng ta cần phải sử dụng những chiến lược VSA để hiểu thấu hiểu rõ được cái dòng tiền lớn nó đang tham gia vào thị trường hay là đang thoát ra thị trường và cái quan trọng nhất là nếu bạn đầu tư lớn số tiền càng lớn thì bạn phải sử dụng một chiến lược như dũng anh chia sẻ đó là đầu tư nhà vô địch để chúng ta kết hợp giữa chiến lược đầu tư tăng trưởng cộng với chiến lược đầu tư kỹ thuật giúp cho chúng ta có một cái tỷ lệ lợi nhuận cao hơn cả nên đây là một cái gì hệ thống đầu tư có thể chúng ta chúng ta linh hoạt mỗi giai đoạn khác nhau thì chúng ta có thể sử dụng những hệ thống khác nhau để tối ưu hóa lợi nhuận chúng ta không thể lúc nào chúng ta cũng thể sử dụng một hệ thống mà chúng ta cần phải linh hoạt làm sao để tối ưu hóa và cái cuối cùng đó là chúng ta phải cơ cấu doanh mục cách tốt nhất bởi vì nếu bạn muốn lợi nhuận cao thì bạn cần phải có những cổ phiếu tinh hoa cần phải có những cổ phiếu chúng ta gọi là những siêu cổ phiếu nên việc cơ cấu tập trung số vốn và số tiền vào những cái doanh mục thì để có giúp cho chúng ta đạt cái mục tiêu của mình nếu bạn muốn là cơ cấu mà năm hoặc 10 cổ phiếu để đạt những lợi nhuận cao thì thường là sẽ khó để đạt ra nên chính vậy cái việc mà tập trung vào những cổ phiếu gọi, là những cổ phiếu siêu cổ phiếu những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu tốt nhất trong mỗi chu kỳ thị trường đây là cách để chúng ta có thể mang lại cái lợi nhuận mang lại cái à, cái kết quả như mong muốn kế hoạch chúng ta đặt ra ban đầu nên chính vậy đây là những chiến lược mà các bạn cần phải đặt ra đó là các bạn cần phải à, cơ cho những cổ phiếu bạn cần phải là có hệ thống đầu tư như nào bạn phải kết hợp các sản phẩm nào với nhau hoặc là cái vấn đề của bạn là gì bạn cần phải giải quyết được khi bạn giải quyết được cái vấn đề của bạn thì bạn phải có những triết lý đầu tư để giải quyết vấn đề đó khi mà có triết lý đầu tư để giải quyết vấn đề đó thì cái việc mong muốn của bạn với cảm xúc của bạn hay là để đạt được cái mục tiêu như là uh, bạn có thì nó sẽ thật sự dễ dàng đúng không đấy là những cái chia sẻ của tôi muốn hướng dẫn bạn trong cái À, video ngày hôm nay chúc các bạn đầu tư thành công và nếu các bạn nào thấy rằng video này thấy hay thì có thể chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và hãy nhớ bấm vào um, <clears throat> đăng ký kênh hãy bấm vào đăng ký kênh và hãy là ấn chuông để tiếp tục những video khác chúng chia sẻ thì bạn sẽ là những người sớm nhất nhận được video của Dũng xin cảm ơn rất nhiều xin cảm ơn